đến năm phương năm mình yêu rõ ràng ngờ hướng phương bản cảnh thiên đàng sông qua

năm năm thương năm năm yêu gió cành đi xuống bà bạch bạch hoa vào đúng lúc canh ba giờ đi hiện ra người bị nữ năm năm phương thì gọi chiêu xe trả cho tiền giày biết chú bà tay vai miệng kêu chúa thường những những kẻ đó lòng lông nhiều hơn xưa một đến đi về nơi bàn cày say buôn nàng thì đến dâng hoa riêng ai bắt nhau say hoa ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý. anh liên vì chân tay phải đi thỉnh thanh mời thầy lăng xa tòa thuộc Sứ điệp tin minh bạch đình câu Cùng văn văn ngon đàn át nguyện cầu Nguyện xin tiên xuống ngự đầu đồng nhân Ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý chú thương đồng không còn hoan thường xa mưa rừng gió núi cơn mây chúng nay chú vì màn đến đây xa ngừng ngừng cho thanh đồng đồng thỏa nỗi sợ mộng chi cho đồng ý à, bài sai đó nhiều lung tung nàng muốn dòng dòng sơn xa tình nghe thì mang trước mang ra mang trên nước cơm nam xa tình nghi hay phiền ai 有一日那些事。 sinh sang thương ngỡ thiên nga giang trời kia lúc ai xa cỏ xa cỏ Deep, deep, deep ve vàng tiếng thú rừng gọi nhau tương ai xinh tỏ biết non một bầu son sắc cấp tới sườn xa trên ngàn buồn đăng hai hoa cúc là đất xe xa mình làm người cúc vàng là thương xe xa là người lờ đàn hoạt tiếng sao ngân nga khúc ca thành bình người đi đắm đít ta vì dịu dàng hình dung tiền dòng mưa đi tới đâu có đón hoa trà chú về bách điều sớm chiều ta mơ gần hòa tương thanh đồng loan sáng vì đời xin nhận đi giấc muốn dung cười xin nghe cái lỗi mây mây ngọt xin anh đi vào chỉ vì yêu ta cất cao tiếng hát nào ngạt gió vốn xưa linh để từng ngàn xưa con chuyện có bà chú quân vô thần thần សាវាណារិតណាឡាអើយ cô tiên đi làm rừng hoa đang dưới lúc ba giờ tiên hiện ra mình nữ cùng tiên